Xin chào tất cả anh em có chung niềm đam mê chơi cờ bạc đến với video của tôi ngày hôm nay Thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cho anh em về những công nghệ mới giúp anh em chơi Giúp anh em giành chiến thắng trong các cuộc chơi của mình Để anh em ra về với số tiền lớn và không bị ai nghi ngờ, không bị ai phát hiện Thì đây, trên tay tôi đây là cái bộ sản phẩm mới bên công ty chúng tôi Mang tên là thuốc từ báo dung không gian Đấy, khi anh em vào sân chơi anh em không cần luồn bất cứ đồ đạc gì vào sân chơi cả anh em chỉ cần mang duy nhất một cái máy và cái lọ thuốc này vào sân chơi anh em thoa ít thuốc vào cái đầu tay anh em chạm nhẹ vào quân hột của người ta là nó sẽ tự động nó báo và cái máy thì anh em biết trước kết quả anh em đánh anh nhé đấy hình thức và cách thức sử dụng như nào thì mời anh em theo dõi hết video của tôi ngày nay tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho anh em thì như anh em thấy hôm nay tôi đã chuẩn bị cho anh em một bộ bầu cua này một bộ tài xỉu và một bộ sóc đĩa đấy để chứng minh cho anh em thấy những đồ của tôi hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em một cái thanh nâm châm đây đây tôi sẽ test qua những cái đồ của tôi bằng cái thanh nâm châm này cho anh em xem những anh em chơi cờ bạc thì anh em cũng biết Đấy, những cái đồ có tang đồ công chuyện gặp những cái thanh nam châm này thì hít rất là mạnh hít rất là chặt còn cái đồ của tôi hoàn toàn là đồ bình thường hết anh em thấy chưa không hề hít anh em nhé anh thấy chưa hoàn toàn là bình thường hết đấy thì để không làm mất thời gian của anh em tôi xin vào test trực tiếp luôn cho anh em để anh em tham khảo trước tiên tôi sẽ test sóc đĩa cho anh em thì đây là cái bộ máy để chơi sóc đĩa đấy hình thức chơi như nào bây giờ tôi sẽ sóc lên tôi chọn ra bốn vị bất kỳ để tôi test cho anh em anh em chỉ cần thoa một ít thuốc vào cái đầu tay ngón tay đi thôi đấy nếu anh em chạm vào mặt trắng thì anh em chạm vào bốn mặt trắng còn anh em chạm vào mặt đen thì anh em chạm vào bốn mặt đen cho tôi anh em chỉ cần chạm nhẹ vào cái hột mặt hột của người ta thôi là anh em có thể chơi được rồi đấy khi anh em đã chạm vào hột xong thì anh em khởi động cái máy lên đấy. cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại nó sẽ tự động phân tích nó báo dung cho anh em thì nó báo dung như thế nào thì đây tôi đã chuẩn bị cho anh em thì lẻ thì máy nó sẽ báo một dung mà chẵn thì máy nó sẽ báo hai dung Đấy, anh em cứ nghe theo kết quả của máy báo là anh em chơi thì đây tôi sẽ bỏ cái máy này vào cái cốc này cho tiếng rung nó vọng lên đấy để anh em có thể đối chiếu anh em đánh cùng tôi sẽ test luôn cho anh em xem anh em lắng nghe cái nhịp rung anh em đánh cùng với tôi nhé thì như vừa rồi thì máy báo một rung một rung thì anh em đánh lẻ anh em nhé đấy tôi mở ván đầu tiên cho anh em xem này anh em thấy chưa ba trắng đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết anh em nhé và như vừa rồi ấy, thì máy báo hai dung đấy hai dung chắc chắn anh em đánh chẵn nhé bán này tôi đánh hai tỷ chẵn cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa tứ tử đen đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này máy báo một dung anh em nhé đấy một dung thì anh em đánh lẻ này đấy ván này tôi bán nhà bán cửa đánh lẻ cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa ba trắng đấy thì để chứng minh cho anh em xem là những cái đồ của tôi hoàn toàn không để lại tăng tích gì tôi sẽ bóc trực tiếp cái vị ra để chứng minh cho anh em thấy không hề để lại tăng tích gì hết anh em nhé đấy. máy báo rất là chuẩn ở đây anh em nhìn đây không hề để lại tăng tích gì hết thì tiếp theo tôi sẽ test cái bộ môn tài xỉu cho anh em xem và anh em cũng lưu ý với tôi là khi anh em không chơi nữa thì anh em tắt cái máy đi đấy và đây là cái bộ máy để chơi tài xỉu đấy hình thức chơi tài xỉu nó cũng như vậy thôi tôi để chuẩn bị sẵn cho anh em một bộ tài xỉu đây tôi sẽ sóc lên tôi chọn đã bao một bất kỳ đây đấy hình thức chơi anh em chỉ cần bôi một ít thuốc vào đầu tay thôi đấy. anh em về riêng tài xỉu thì anh em chạm vào ba hột cho tôi anh em cứ chạm vào ba hột cho tôi được khi anh em đã chạm vào hột xong thì anh em khởi động cái máy lên đấy cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại nó lại phân tích nó báo dung cho anh em và đây là những nhịp dung của nó đấy. như tài thì máy nó sẽ báo dung hai còn xỉu thì máy nó sẽ báo dung một tôi sẽ test luôn cho anh em để anh em tham khảo đấy, tôi sẽ lại bỏ cái máy vào cái cốc này đấy, vì cái nhịp rung rất là êm nên tôi bỏ vào trong cái cốc này cho tiếng rung nó vặn lên để anh em đối chiếu test luôn cho anh em này cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại là anh em có thể chơi được rồi anh em nhé đấy như vừa rồi thì máy báo hai rung, đấy hai rung thì em thì anh em đánh tài anh em nhé mở cho anh em xem này anh em thấy chưa 641 11 điểm tài đấy test ván tiếp theo cho anh em xem thì như vừa rồi máy vẫn báo một dung đấy một dung thì anh em tiếp tục anh em đánh xỉu nhá đấy mở cho anh em xem này anh em thấy chưa bốn hai hai tám điểm xỉu đấy test ván cho anh em xem này anh em lắng nghe cái nhịp rung của nó rất là êm đấy thì vừa rồi máy vẫn tiếp tục báo một dung một dung đến anh em đánh xíu nhá bán này tôi đánh 5 tỷ xíu này mở này anh em thấy chưa ba hai hai đấy 7 điểm xíu tôi test bán kỷ niệm cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết anh em nhé máy vẫn báo một rung đấy bán này tôi lại bán nhà bán cửa đánh nhà đánh xíu cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa 4 4 2 10 điểm xíu đấy thì giờ tôi sẽ bỏ cái bộ tài xíu ra tiếp tục là tôi test bầu cua cho anh em xem thì anh em cũng lưu ý là khi anh em không chơi này anh em tắt cái máy đi và đây là cái bộ máy để chơi tài xíu để chơi bầu cua đấy thì giờ tôi sẽ sóc lên này tôi sẽ chọn ra ba hột tôi test cho anh em chơi bầu cua nào anh em lại thoa một ít thuốc lên đầu ngón tay riêng về bầu cua thì anh em chỉ cần chạm vào một mặt của một hồ thôi nó sẽ báo sóng mặt cho anh em đây tôi sẽ chọn hồ này tôi chạm vào mặt cua đấy thì máy nó sẽ báo sóng mặt cho anh em thì máy nó báo như nào đây tôi đã chuẩn bị cho anh em đây như anh em thấy là bầu thì máy nó sẽ không dung một cua là một dung ngắn tôm là một dung dài cá là hai dung ngắn gà là hai dung dài nai là ba dung ngắn anh em khởi động cái máy lên này đây anh em thấy chưa Đấy, tôi lại bỏ cái cốc này để test luôn cho anh em xem test thực tế luôn cho anh em xem sóc này thì như vừa rồi ấy là máy đã báo hai rung ngắn đấy hai rung ngắn thì anh em đánh cá anh em nhé đấy mở ván đầu tiên cho anh em xem này anh em thấy chưa cá gà nai chuẩn xác chưa anh em test ván tiếp theo này đấy anh em lắng nghe nhịp rung đây anh em đánh nhá máy vẫn báo là hai rung ngắn đấy hai rung ngắn này chắc chắn lại vẫn có cá anh em nhé đấy ván này tôi đánh 2 tỷ cá này mở cho anh em xem này anh em thấy chưa hai con cá một con bầu đấy tôi test ván tiếp theo cho anh em xem này thì ván này nhiều anh em cứ thắc mắc là liệu tiếng rung nó to như vậy thì vào sân chơi anh em có dễ bị phát hiện không thì ván này tôi sẽ cầm ở tay đây để anh em có thể tham khảo anh em có thể nghe nhịp rung của nó không nhá sóc luôn cho anh em xem này đấy thì vừa rồi là máy nó báo là một dung dài một dung dài đồng nghĩa với anh em đánh tôm nhá đấy bán này tôi bán nhà bán cửa đánh tôm cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa hai con tôm một con cá chuẩn xác chưa anh em thì chứng minh cho anh em thấy những cái đồ của tôi hoàn toàn không để lại tăng tích gì tôi lại bóc cái hộp này ra để cho anh em kiểm chứng đấy không hề để lại tăng tích gì hết anh em nhé anh em thấy chưa không hề để lại tăng tích gì đấy và đây là những cái bộ sản phẩm mới bên công ty chúng tôi nhưng anh em nào quan tâm anh em cần tư vấn thì anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc anh em có thể lên trực tiếp công ty thôi công ty chúng tôi có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hà nội hai là cầu bình triệu sài gòn khi anh em qua thì anh em có thể mang trực tiếp đồ của anh em qua để anh em test hàng đấy và tôi sẽ để lại cái giá ưu đãi nhất để cho anh em chơi anh em kiếm tiền đấy và máy móc tôi bảo hành anh em hai năm đấy thì thời lượng video nó cũng có hạn thì tôi xin kết thúc video tại đây hẹn anh em vào những video khác xin chào tất cả anh em